xa xăm có tiếng thở dài khắc sâu mỗi tình không vội phai tiếc cho duyên phận mình ngang trai